lên đây bạn tôi có gia đình rồi một vợ hai Uầy. rồi chả phải là mình quyển hay là như nào cả mình chỉ là tuổi hậu sinh thôi xã hội mình không có cất thì mình chỉ là cất hậu sinh thôi nhưng mà anh em thích thể hiện anh em lên đây em chào anh sài gòn nắng nhá em chào anh Uầy. anh nhá em chào anh sài gòn nắng nhá lên lại Uầy. nói chuyện với anh em anh ạ mấy con nó vào nó nó chảo nó nó chửi bới lưng tôi anh ạ hôm nay bực mình quá anh ạ em chúc anh à, em chúc anh buổi tối vui vẻ anh nhá anh chào con đồng đâu em nhá đang cái đường tùng đấy đâu người em đâu người anh em đây bố. Ô mày đây đi. Uầy. Cái địt con cá nhà mày nó ra tùng ạ. Em Sao? Em, cái địt con cá con mẹ mày sinh năm bao nhiêu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày ở đâu? Bố mày á. Mày chỉ mặt ăn mẹ. À. Địt con mẹ mày anh em gì đó lúc buổi mày kiểu mày luôn đấy. Mày nghe chưa? Cái địt mẹ mày luôn đấy. Địt mẹ mày này. Cái địt mẹ mày luôn đấy. Mày thích nổi tiếng à? Mày thích nổi tiếng không? Bố mày nha, bố mày địt cần phải nổi tiếng nhưng mà bố địt vào mặt mày đấy đi mẹ à mày luôn đấy sao lắc bố mẹ à mày luôn đấy sao nếu mày là sao sao mày là não cho sao nó mày nhà mày riêng cái loại mày đi mẹ à mày bố thế mày nói tao ghét đấy đi mẹ mày lên mà dạ đấy mày đi con mày biết lên mà dạ được ai mà facebook của bố mày không chúng nó chửi bố mày mẹ à mày luôn đấy bố mày lên bố mày nói chúng nó mày nghe chưa mẹ mày luôn đấy cái loại mày đi mẹ mày mới vào ấy thành một chậu như cái loại mày ấy mày nghe chưa mày đi mẹ mày muốn bố mày đi mẹ mày luôn đấy đi con cái bạn bố mày này chỉ đi con cho bố cái địa chỉ thế tạm nick của tao cho bố mày cái địa chỉ mẹ mày địt mẹ mà cái thằng đầu cắt moi này cho bố cái địa chỉ địt mẹ mày moi vãi lò luôn đầu cắt moi